đẹp làm sao gió xuân mơn man cành đào đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau xuân đến đêm vui về mọi nhà duyên lứa đôi ta thật đậm đà bước bon ba gợi lòng lữ khách xa nhà ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng sang năm thịnh vượng và phát tài hơn